Xin chào toàn thể anh em Ngày hôm nay thì ờ, mình làm cái video để giới thiệu để đến anh em một cái dòng máy đánh bài đánh rất hiệu quả mà giá lại rẻ thì trong khuôn khổ cái video ngày hôm nay mình sẽ không làm đến dòng máy đánh bài cao cấp ờ, như CVK 900, CVK 700, CVK 360 nữa mà giới thiệu đến anh em đi chi tiết vào con máy đánh bài giá rẻ rồi có rất nhiều anh em ờ, hỏi về con máy đánh bài giá rẻ anh em không phải anh em nào cũng có dùng dịch túi tiền thế đây mình sẽ bỏ những con máy đánh bài cao cấp này đi đấy để giới thiệu chi tiết review chi tiết cho anh em một cái máy đánh bài giá rẻ đây là con Samsung đấy, nghe gọi nhắn tin là bình thường đây, đây là cái cấu hình giao diện của máy này đấy, nhìn vào đây thì không ai phải biết được đây là một con máy đánh bài bịp đấy anh em nhé cái bên trong ẩn chứa tất cả các môn chơi bài ở Việt Nam Để mỗi một con máy là đều có một cái mã riêng Để mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây này bên trong này nó ẩn chứa những môn bài gì này rất nhiều môn chơi nhé, đấy đây bên trong này nó chứa rất nhiều môn chơi đấy miền Bắc cũng như miền Nam có rất nhiều chơi miền Bắc có thể chơi bài cào bình nhập à, miền Bắc là chơi được bài à, liêng này ba cây sâm phẩm chẵn trong miền Nam chơi bài cào binh sập sám binh biên Độ à, gò hôm lá bị hụt thì mình test luôn cho các bạn luôn cái môn ờ, chơi ờ, rất là phổ biến ở miền Bắc luôn đi nhá môn liêng đi đây thì mình sẽ kết cho các bạn cái môn liêng để mình mua trò chơi về đánh cho nó đấy đây cái mã mỗi một trò chơi nó sẽ có một cái mã riêng khi các bạn mua hàng thì mình sẽ dưới hướng dẫn các bạn luôn nó rất đơn giản là hướng dẫn các bạn cái máy này chỉ 3 phút là xong thôi thì cũng nói qua với các bạn để chơi môn bài thì các bạn cần những cái gì này đấy. thì đầu tiên nhá các bạn cần một cái máy và bộ bài và tay nghe đấy thì như vậy nó đã đủ một cái hỗ trợ để anh em đi đánh bài biệt thì anh em nào mà có cần thiết mà không để con máy ra trước mặt thì anh em phải mua những cái phụ kiện hỗ trợ đồng hồ đồng hồ đeo tay đấy à, điện thoại Nokia của bắp hay là ví như này đấy đây là những cái phụ kiện hỗ trợ ngoài ra bên mình có những vòng tay phong thủy nữa nhưng mà do mình không để muốn để nhiều nên cho vướng đó thì à, thì các bạn mua hàng cái sản phẩm là giá rẻ sẽ bạn được sẽ được những cái gì thì đây em giới thiệu các bạn luôn khi các bạn mua hàng chỉ với giá vài triệu thôi các bạn sẽ được tặng một cây bài một cái máy đánh bài giá rẻ và một con tai nghe để các bạn đeo nó sẽ thông báo kết quả vào cái tai nghe này để không làm mất thời gian của bạn thì bên mình sẽ đi vào review chi tiết cách cái máy đánh bài này báo như nào tại sao mà nó rẻ nhanh hay chậm Đấy, có phải là vì nó rẻ nó báo chậm không mình cũng khẳng định luôn các bạn là không bao giờ nha rẻ nhưng mà có võ nha rồi bây giờ mình sẽ đánh cái môn bài là môn bài à, liêng đi đây. thì khi anh em chơi bài thì em sẽ anh em sẽ tắt cái màn hình này đi và giới thiệu luôn với anh em cái bài này thì là cái bài mã vạch thì mắt thường là không thể nhìn thấy nhá nó là bài bình thường như bình thường luôn Đấy, thì bài bên mình có rất nhiều mẫu Đấy, các bạn nhìn qua này mẫu nào cũng có dòng xanh dòng đỏ dòng vàng bài uh, nhựa bài đớp vào ca trắng đớp vào cá xanh kim cương cúc áo có hết đó. Đấy. máy báo ba nhá ờ, rất là nhanh máy báo không kẽ đặt xong là báo này Đấy. một liêng máy báo một chắc chắn nhà số một lớn nhất rồi đấy đây các bạn nhìn này lớn nhất luôn này liêng luôn này đấy em mình có thể tăng giảm số người chơi ở đây đấy, mình tăng 3 tăng bộ giảm tăng giảm 3 này tăng lên 4 này tăng lên 5 này Đấy. đặt à, báo này Đấy. báo rất nhanh không phải là rẻ là báo chậm nha báo cực nhanh luôn này Đấy. 1, 2, 3, 4, 5 Này mẹ báo 1 là lớn 1 chắc chắn là lớn nhất rồi Không thể cãi được vào đâu cả Đấy, anh em nhìn là một nước bài rất đơn giản 6 điểm thôi nhưng mà lớn nhất em thấy bộ tốc độ báo bài nhanh chưa thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái môn khác là môn bài cào với mình làm cái này đánh kẻ binh ấn độ thì ok hết nhá đánh bài cào cho đánh chia nhanh bài binh ấn độ lại thành 6 lá mà đánh hơi lâu đây đây một bài cào mình vấn đề là 5 người chơi đi đây cái số điện thoại của mình này 0984 80 số 9 nhá các bạn mua thì các bạn uh, alo trực tiếp số này tránh uh, phải mua phải hàng giả hàng nhái thì thoảng mình phải rơi để chúng nó bên này cứ hay có kiểu ăn trộm video mình quay công sức xong nó lên là nó lấy luôn thành video của chúng nó đấy thì đây máy báo ba là một hai ba này đấy 8 điểm này đấy máy báo chuẩn xác 100 phần trăm luôn thế anh em nào mà không thích cái máy này thì anh em có thể mua thêm cái phụ kiện kết nối này bây giờ mình sẽ chuyển sang kết nối luôn nhá Đấy, anh em nhu cầu mua hàng anh em cứ alo nhá đây anh em nhớ cái số này 0984 80 tí anh em phải zalo qua thì đây là một cái phụ, cái phụ kiện chẳng hạn đây là cái phụ kiện này mình sẽ kết nối vào hai cái này vào với nhau này Đấy. thì bên trong cái máy Nokia này cái này cũng nghe gọi bình thường nha có một cái cơ cấu công tắc các bạn gạt nên nó sẽ kết nối vào với nhau này đó như vậy là đã kết nối với nhau này mình anh em không chơi anh em cất cái này ngụy trang này vào trong, trong người nha đút vào trong túi áo mình sẽ bỏ lên đây luôn đi đấy đánh lắp lại đấy, như bình thường này anh em chơi anh em đang cầm cái điện thoại bình thường cái này nghe gọi bình thường nhá đấy đặt đây sẽ báo bài như nào đây đấy, mèo bốn năm người chơi mèo bốn nhá rất là chuẩn xác luôn khẳng định luôn phụ kiện của nó cũng rất là ok đấy với môn bài cào đấy bốn là bảy điểm này cái lớn nhất này anh em nhìn qua này đấy anh em không thích cái này anh em phải mua, mua cái đồng hồ đồng hồ đeo tay đấy, thì à, có thể là kết nối cái ví đây mình sẽ kết nối được cái ví luôn này đấy, kết nối cái là tắt cũng rất là nhanh đây chuyển sang cái ví này đây đây là cái ví đấy cho anh em mình đựng tiền bình thường nhé đây đựng tiền vào đây đựng bao nhiêu tiền được đấy đây bên trong cái ngăn khéo này nó có cái hệ thống ờ, công tắc của nó này anh em gạt lên là kết nối luôn này đó rất nhanh gọn anh em ờ, đây mình cũng vẫn phải nhớ khi mà nhấn mạnh cái số điện thoại nha đây. và chúng nó lại ăn trộm video chuyên môn cái kiểu là quay đấy thì báo rất nhanh luôn con bài cào nha đây năm lớn nhất luôn khẳng định luôn nhìn vớ vẩn này thôi nhưng mà lớn nhất đấy và những nhà này này một này đấy hai này đây cũng hai này đấy. báo là chuẩn xác luôn từng ly từng tí một từng kể cả chất luôn nhá một hai đây này máy ba ba một hai ba này đây này đây nó 8 điểm này đấy, anh em để ý nhá. đây là một bài cào không phải liêng nhá còn nếu bằng môn liêng thì là một cái này lớn nhất này đó. bài cào miền Nam nhá 92 18 và 8 điểm bài cào miền Nam nó khác cái bài liêng liêng miền Bắc anh em bảo là chia sai rồi kìa nó buồn cười bài cào với liêng hai môn khác nhau đấy, anh em chơi người Bắc mới biết là liêng còn trong miền Nam bài cào luật nó khác nhau thì đây cái máy bài giá rẻ thì bên cạnh cái máy giá rẻ thì đấy cũng vừa giới thiệu với anh em luôn này CVK 900 này CVK 700 này đấy, CVK 360 này CVK 680 này đấy. CVK 450 này đấy. CVK 600 rất nhiều mẫu để anh em lựa chọn để do cái bàn nó hẹp thì không thể trưng bày hết tôi làm cái gì cả đó anh em nhu cầu mua hàng alo zalo trực tiếp sau đó cửa hàng thì có hai cửa hàng một bến xe mỹ đình đấy thì anh em à, cứ đến bến xe mình cho nhân viên đón nhà mình gần à, bến xe thôi